They say a fly. những cánh hoa hồng này cùng tàn phai Người ấy sẽ đi thật xa Bỏ tôi ở lại Điều thuốc anh tan khi nghĩ về em Thật đớn đau lòng khi thấy em khóc Dường như quá vô vọng Anh đã nhiều lần hỏi em rằng tại sao Câu trả lời chỉ khiến tim anh bên anh trọn những đớn đau giờ mình phải kết thúc rồi hai người hai lối riêng tình mình đang còn năm em sao vội buông tay ôm buồn phiền đoạn đường anh đi sau đó chẳng anh đã nhiều lần hỏi em rằng tại sao câu trả lời chỉ khiến tim anh anh đi sau đó chẳng có em kề bên phải quên dần những thói quen và giờ rằng một người khác từ nay sẽ ôm lấy em để rồi họ thay thế anh mình anh nỗi yêu của anh chẳng biết phải làm gì khi em muốn buông tay kết thúc chuyện tình tình mình đang còn ấm em, sao vội buông tay ôm muôn phiền đoạn đường anh đi sau đó chẳng có em kề bên phải quen dần những thói quen và giờ rằng một người khác Chẳng biết phải làm gì khi em muốn buông tay Kết thúc chuyện tình yêu